ở Đài Loan từng xảy ra một sự việc vô cùng đáng sợ, động vật biết nói tiếng người. Đây là sự kiện kỳ lạ nhất đã gây chấn động cả Đài Loan lúc bấy giờ. Câu chuyện này rất nổi tiếng và từng được đăng trên báo, đưa lên truyền hình. Câu chuyện là có 5 người cùng nhau tới khe suối ở thị trấn Cang Sơn, thuộc Cao Hùng để câu cá, nướng thịt. Khi bọn họ lái xe tới khe suối, một người được phân công đi câu cá. Vào buổi tối, Người này câu được một con cá rô phi nặng hơn 4kg, liền lập tức nướng con cá lên ăn. Đúng lúc mọi người đang ăn uống vui vẻ, đột nhiên người này nghe thấy một giọng nói bằng tiếng Đài Loan của một cụ bà hỏi, can có ngon không? Bọn họ tìm khắp xung quanh nhưng không thấy một bóng người nào. Lúc này, họ lại một lần nữa nghe thấy đúng âm thanh đó, can có ngon không? Họ nhìn kỹ khắp nơi lần nữa, phát hiện ra âm thanh đó phát ra từ chỗ nướng cá chín. Miệng cá đang nhấp nhấp phát ra tiếng nói. Cả năm người vô cùng hoảng sợ. Ba người trong số bọn họ đã ăn cá, nôn hết ra. Một người trong nhóm lấy máy ảnh ra chụp cận hình con cá. Ngày hôm đó, ba người bị nôn mửa lập tức được đưa tới bệnh viện. Khi bác sĩ kiểm tra tình hình, ba người đã kể về câu chuyện kỳ quái trong rừng và thề rằng những gì họ nói là sự thật. Bác sĩ cho rằng ba bệnh nhân này đang nói nhảm. Ngày hôm sau, một việc kỳ dị lại xảy ra. Người phụ trách câu cá trong nhóm bạn đó trong khi ngủ đã qua đời một cách lạ thường. Không rõ nguyên nhân, trong khi mới chỉ 34 tuổi. Trong giấy chứng tử chỉ viết nguyên nhân cái chết là do liệt tim. Bức hình chụp ảnh con cá ngày hôm đó sau khi được rửa ra, khiến mọi người sợ tới run người. Trên thân cá phần bị đũa chọc vào, đột nhiên nổi lên khuôn mặt của một bà lão, có mắt, có mũi, có miệng hẳn hoi. Có thể nào năm người bạn kia đã câu một con cá đã thành tinh. Trong tôn giáo có nói rằng con người là anh linh của vạn vật, chỉ có con người mới có thể tu luyện, đắc đạo. Động vật thì không được phép. Tuy nhiên, động vật có thể đắc linh khí. Sau khi đắc linh khí, chúng có thể tu thành yêu tinh, nhưng chúng tu không cao, nếu tu cao sẽ bị trời diệt. Nếu như điều này là đúng, thì rất có thể con cá mà nhóm bạn kia câu lên là con cá rô phi đắc linh khí. Chúng ta đều biết rằng động vật không thể mở miệng nói được, nếu không nó sẽ là một tin nóng hổi chấn động cả thế giới. Tuy nhiên, theo lời người xưa nói, thì hiện tượng này căn bản không phải là điểm tốt. Họ sẽ cho rằng đây là yêu nghiệt, cần tiêu hủy con động vật để tránh nó làm loạn thế gian, trong cuốn sách lễ ký, Trung Dung có một câu nói rất nổi tiếng, quốc gia tương thịnh, tất hữu trình tường, quốc gia tương vong, tất hữu yêu nghiệt. Câu nói này có nghĩa là khi quốc gia đến lúc hưng thịnh, thiên thượng nhất định sẽ triển hiện điềm lành, dự báo sự phục sinh của quốc gia. Còn khi quốc gia tiến đến diệt vong, nhất định sẽ có những hiện tượng dị thường. Cổ nhân nói rằng đó là điểm xấu, tai họa lớn đang tới gần. Lợn mở miệng, trời giáng dịch bệnh. Tại Trung Quốc cũng có trường hợp tương tự. Khoảng năm 2007, một hộ nông dân tại ngoại ô An Sơn, tỉnh Liêu Ninh, có nuôi một con lợn đến thời kỳ xuất chuồng. Đúng vào thời điểm giá thịt lợn đang tăng cao, họ quyết định giết mổ luôn con lợn. Nhưng khi chuẩn bị giết con lợn, nó đột nhiên mở miệng nói trước hết, ngài đừng có giết tôi, đợi tôi nói xong hãng ra tay, năm nay tôi quý, năm sau gạo quý, năm sau nữa nhà không có người ngủ. Năm 2007 lúc đó, đúng vào thời điểm giá thịt lợn ở mức tăng rất cao. Sang năm 2008, giá gạo lại tăng cao. Có thể nói những gì con lợn nói năm đó đã ứng nghiệm. Theo báo BBC, năm 2003 cũng từng xuất hiện sự việc như thế. Năm đó một người đàn ông ở thành phố New York của Mỹ tên là Rosen đang chuẩn bị giết một con cá. Nó đột nhiên mở miệng nói bằng tiếng Do Thái đại ý là mọi người chú ý, ngày tận thế tới rồi. Anh Rosen cho biết mình đã quá sợ hãi tới mức không may làm đứt tay mình, chảy cả máu. Trong lịch sử Trung Quốc, có không ít ghi chép lại về việc động vật mở miệng nói, dự báo tai họa và đều mang theo điểm hung. Trong cuốn thứ bảy của Sư Thần Ký có kể về hai trường hợp. Châu nói tiếng người, thiên hạ sẽ đại loạn. Vào năm Thái An của Hoàng đế Tấn Huệ, Trương Sinh vốn là binh sĩ tòng quân ở quận Giang Hạ cưỡi xe bò. Đột nhiên con bò mở miệng nói, thiên hạ sẽ đại loạn, tôi quá mệt rồi, các ông muốn đưa tôi đi đâu thế? Trương Sinh và người đi cùng nghe vậy kinh hãi, bèn dỗ dành con bò, cho ngươi về nhà, đừng có nói nữa, về tới nhà. Con bò liền hỏi, tại sao lại về nhà sớm thế? Trương Sinh lại càng sợ hãi và giấu kín không dám nói với ai. Huyện An Lục có một người rất giỏi xem chiêm tinh, Trương Sinh bèn tới tìm ông ấy để hỏi về sự việc con bò, liệu là điểm lành hay dở. Người xem chiêm tinh nói rằng đó là điểm hung, thiên hạ sẽ xuất hiện bình loạn. Trương Sinh quay về nhà, thấy con bò đứng trên hai chân, đi lại trông giống như người. Mọi người xung quanh vây lấy xem. Vào mùa thu năm đó, Trương Sưng nổi loạn, Trương Sinh cùng một số huynh đệ cũng theo cùng. Không lâu sau, cuộc nổi loạn đã bị dập tắt cả gia tộc nhà họ Trương bị diệt. Trong cuốn dị yêu có viết rằng, bò có thể nói tiếng người, chiêm tinh cát hùng nhất định sẽ đúng như nó nói. Chó nói tiếng người, người người đều chết vì đói. Năm vĩnh gia thứ năm của Hoàng đế Tấn Hoài, con chó của nhà Trương Lâm của Ngô Quân Gia bỗng nhiên nói tiếng người. Nó nói rằng, mọi người trong thiên hạ đều sẽ chết đói. Chưa đợi con chó nói hết, mọi người ai nấy thầy đều khiếp sợ, chạy đi mất. Quả thực, năm đó xảy ra hai trận loạn chiến của dợ hồ loạn bát vương làm nhà Tây Tấn suy yếu trầm trọng và khởi nguồn cho sự làm loạn của các tộc người. Hồ tại Trung Nguyên mà sử gọi là ngũ hồ thập lục quốc. Cả nước bị nạn đói, rất nhiều người bị chết vì đói. Người ta thường nói rằng động vật có linh tính. Do nhân tố tiên thiên mà một số động vật có thể không bị chịu cái mê của thế gian mà có được công năng dự đoán nhất định. Khi chúng phá vỡ ranh giới các loài mà nói tiếng người thì có thể xem như xã hội bắt đầu xuất hiện dị tượng, biến hóa. Hòn đá phát ra tiếng lợn. Nếu như nói động vật có thể mở miệng nói tiếng người, có thể có một số người tin, nhưng nếu nó một hòn đá có thể phát ra tiếng kêu như heo, có lẽ không có người tin. Tuy nhiên, thực sự có chuyện đó và nó từng xảy ra ở Trung Quốc. Thần kỳ hơn nữa là hòn đá này còn có thể dự báo tương lai, Hòn đá này nằm tại một hang lớn ở núi Thái Hằng, thành phố Lâm Châu, tỉnh Hà Nam. Người dân địa phương gọi nó là hòn đá cảnh báo, hòn đá ngoại cảm, đá thần. Nhưng tên mọi người thường gọi nhất là đá lợn kêu. Toàn bộ hòn đá có màu đỏ tía, thân vuông vắn, đầu phía tây đuôi phía đông cắm chéo vào chỗ đất màu mỡ dưới vách đá. Tảng đá này có chiều cao, chiều rộng 3 mét, chiều dày 2 mét, 4 mét vuông tiếp xúc trên mặt đất. Những người cao tuổi ở đây đều nói rằng hòn đá có thể báo trước được tương lai. Mỗi khi có việc đại sự xảy ra, hòn đá sẽ phát ra tiếng kêu như lợn hơn nữa tiếng kêu rất sinh động, nghe giống như có con lợn ở trong hòn đá vừa chạy vừa kêu. Âm thanh lợn kêu lúc cao lúc thấp, cách đó 100 mét đều có thể nghe rất rõ. Người dân địa phương đó hầu như đều đã từng nghe tiếng hòn đá này kêu. Họ nói rằng khi hòn đá kêu tiếng lợn, Họ dùng tay sờ lên hòn đá và phát hiện ra nó còn hơi rung nhẹ. Nếu có người phát ra âm thanh ở trước hòn đá thì hòn đá sẽ đột nhiên ngừng kêu. Đợi khi người này bình tĩnh lại thì hòn đá lại tiếp tục phát ra tiếng kêu. Điều này vô cùng kỳ dị. Lạ lùng hơn nữa là người ta không thể ghi âm được âm thanh của hòn đá phát ra. Nhiều người tò mò đã thử tìm cách ghi âm tiếng kêu của hòn đá nhưng đều không thành công. Hàng năm, rất nhiều du khách từ khắp các nơi đổ về tham quan hòn đá và thắp hương cầu bình an. Họ cho rằng hòn đá kêu tiếng lợn có thể giúp họ tiêu tai giải nạn. Vì thế hòn đá này được xem như kỳ quan hàng đầu ở núi Thái Hằng. Đồng thời, nó cũng thu hút vô số các nhà học giả, chuyên gia trong và ngoài nước tò mò tới khảo sát. Thế nhưng khoa học hiện đại ngày nay vẫn chưa thể tìm ra lời giải thích phù hợp cho hiện tượng bí ẩn này hòn đá kêu tiếng lợn này giống như một nhà tiên tri đạo hạnh cao thâm. Trong vài trăm năm qua, mỗi lần trước khi xảy ra sự việc trọng đại, hòn đá đều cảnh báo người dân địa phương từ sớm. Theo những người cao tuổi ở đây kể lại, năm 2003, trước khi dịch SARS bùng phát, hòn đá phát ra tiếng kêu suốt nửa tháng. Năm 1937, trước khi Nhật xâm lược Trung Quốc, hòn đá này đã kêu một tháng. Năm 1949, Trước khi nội chiến Trung Quốc xảy ra, hòn đá đã kêu hơn một tháng, hay như trước khi các tai nạn lớn tới như đại cách mạng văn hóa, trận động đất ở Đường Sơn, hòn đá này cũng đều phát tiếng kêu. Với các tai họa lớn, hòn đá sẽ kêu to hơn chục ngày, trước cái tai họa nhỏ nó sẽ kêu nhỏ vài ngày, người dân cách đó trăm mét đều có thể nghe rõ. Tuy nhiên, nó chỉ kêu trước khi xảy ra tai họa, có khi cách vài thập kỷ mới nghe nó kêu một lần, giống như những năm gần đây. Hòn đá liên tục phát ra tiếng kêu ríu ríu, rất bất thường. Điều này khiến những người cao tuổi ở địa phương cho rằng trong tương lai không xa sẽ có việc cực kỳ đại sự sẽ xảy ra. Dù không biết tương lai sẽ phát sinh sự việc gì, nhưng mọi việc trên đời đều có quan hệ nhân quả, việc gì phải đến sẽ đến. Nhưng chúng ta có thể làm tốt mỗi từng việc hiện tại, sống với hiện tại, làm những việc đúng đắn, duy trì tâm thái thiện lương,